chưa một chút hơi thừa nào luôn thưa quý vị nhá một chiếc xe còn rất là chắc chắn luôn tên tư nhân biển Hà Nội bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa và với sản phẩm này thì chúng tôi xin được báo giá đến quý khách hàng chúng tôi bán chiếc xe này với giá là 278 triệu đồng Chúng tôi xin được báo giá đến cho quý khách hàng Chúng tôi đang bán chiếc xe này với giá là 200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 được mệnh danh là một trong những cái dòng xe rộng rãi nhất trong phân khúc 7 chỗ ngồi thưa quý vị nhá Đấy, ba hàng ghế đều cực kỳ là rộng rãi đây là chiếc xe thực thụ là chiếc xe 7 chỗ ngồi quý vị rất là rộng rãi và điều đặc biệt nữa nó lại siêu tiết kiệm nhiên liệu mang à, biển Hà Nội quý vị nhá với cái khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta không lo nghĩ gì đến cái việc chúng ta phải mất tiền biển hoặc anh em chúng ta ở khu vực miền Bắc thì chúng ta cũng không cần phải rút hồ sơ đổi biển làm gì chỉ cần làm một cái hợp đồng ủy quyền là chúng ta có thể điều hành toàn quốc chính chủ của chúng ta luôn thưa quý vị đấy và thân vỏ của nó thì chúng ta thấy còn căng đét luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít trên chiếc xe này đâu đấy chưa một vết mọt mục luôn thưa quý vị đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này một chiếc xe còn khá là chất lượng luôn máy dầu được rất là nhiều người Việt yêu thích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 à, một lít rồi nhưng mà dầu thì cũng không à, tăng giá mấy đâu quý vị tăng giá rất là nhẹ thôi rất dễ chịu Đấy, và đây là sự lựa chọn không thể tốt hơn đối với khách hàng chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này Đấy, nó có một cái màu đen cũng là một trong những cái màu đẹp nhất của cái dòng xe Ford Everest này màu đen thì nhìn chiếc xe này nó to và hay nữa hầm hố và sang trọng thưa quý vị nhé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 không bị đứt vỡ hay bị hoen ố gì đâu thưa quý vị nhá mặt ga lăng của nó chính giữa là cái biểu tượng Ford của thương hiệu ô tô lớn của Mỹ Đấy, tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội Đấy, kể cái đèn gầm của nó cũng còn tương đối sáng Đấy, cái đèn pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn rất là trong luôn thưa quý vị nhá không bị đứt vỡ gì đâu thưa quý vị hay bị bạc màu gì đâu quý vị và đợt sốc thì khớp khít không bị ờ, cong vênh hay bị đắp mặt tiết nhiều rồi quý vị nhá thân vỏ thì chúng ta thấy ờ, còn căng tép luôn và được chủ nhân người ta dán cái bộ kem thể thao nhìn rất là hợp lý thời trang Đấy. Và cái dàn lốp của chiếc xe này thì nó còn đến 90% thưa quý vị dàn lốp của còn rất dày luôn. Đến từ thương hiệu Bridgestone. Đây và cái vành của nó đây thưa quý vị. Đấy vành của nó đây. Chưa bị phết phẩy sơn vào đây vẫn là vành uh, ờ, gan nhôm của nhà sản xuất từ đầu mà không bị xước xác hay bị ờ, nứt vỡ gì đâu thưa quý vị. Lốp thì mới. Đây, sắc xi của nó đây keo phủ sần của nhà sản xuất này chúng ta thấy vẫn còn dày bịch luôn không có dấu hiệu gì à, có sự mọt mục đâu quý vị nhá đấy và thân vỏ của nó đây chúng ta thấy căng đét luôn thưa quý vị nhá bệ bước rồi giá nóc rồi là nhặt chân kính về mưa đầy đủ hết thưa quý vị đấy và cái lốp sau của nó đây cũng còn rất đẹp một dàn lốp tương đối đẹp một dàn lốp gần như mới quý vị nhá đấy và sắc xi của nó đây đấy chúng ta thấy sàn trưng tất quý vị nhá đấy đây các lỗ bấm tròn xe luôn ngay cả cái gót khoang lốp đây chúng ta thấy cũng không bị mọt mục một chút nào đâu của lốp còn nguyên quý vị nhá đấy rất là đẹp quý vị luôn và cái mặt la răng của nó đây rất là sáng không bị xước xét hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị đấy, và đây là cận cảnh từ phía sau của chiếc xe Ford Everest này chúng ta thấy còn khá đẹp với giá bán 278 triệu chúng tôi bán tại cửa hàng và quý vị nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi địa chỉ của chúng tôi là đối diện cổng ủy ban nhân dân xã Thanh Hà huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ quý vị Đèn cột lốp treo đằng sau nhìn rất là khỏe khoắn Và thời trang thưa quý vị Đấy. Và tiếp theo nữa Đây chúng ta thấy cận cảnh phía sau bên phụ Đấy chúng ta thấy còn rất là đẹp luôn thưa quý vị nhé Máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu đây tôi quay rất là kỹ cho quý khách hàng luôn đây cái lốp sau của nó đây còn tương đối đẹp mặt la răng đây vẫn là mặt la răng xịn theo xe từ đầu nhá quý vị nhá chưa bị phết phẩy sơn một chút nào luôn đây đấy gót khoang lốp đây nơi tôi hay rất là quay chỗ này vì nó tiếp xúc với nước nhiều nó uh, bị mọt nhưng chiếc xe này thì không nha quý vị nhá chưa một vết mọt luôn thưa quý vị đấy đấy bệ bước đầy đủ hết thưa quý vị đấy, và tiếp theo nữa đây cái lốp đằng trước đây cũng còn mới tinh luôn quý vị nhá cũng đến từ thương hiệu Bridgestone một thương hiệu uh, ô tô lốp ô tô lớn của Nhật Bản đấy khoang lốp đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục tất cả mọi vẫn còn đèn nhánh luôn thưa quý vị nhá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 điều đó chứng tỏ chiếc xe này chưa hề bị à, đắp ma tiết nhiều đâu thưa quý vị nhá một chiếc xe Ford Everest sản xuất cuối 2008 với giá giao bán là 278 triệu quý vị gọi ngay cho tôi Đấy. và mỗi cái video của chúng tôi thì nó thường rất là dài phải đến 20 phút cơ rất mong quý khách hàng chúng ta dành thời gian để theo dõi cái sản phẩm của chúng tôi và cũng có kỹ như vậy thì cũng để đỡ mất thời gian cho quý khách hàng Đấy, khi chúng ta xem xong video thì chúng ta cũng thể đánh giá được cái chất lượng của các cái sản phẩm của chúng tôi quay rất là kỹ và à, từng chi tiết cho quý khách hàng luôn đây tiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn nhá đây đây gầm của nó đây đấy tất cả mọi thứ còn sáng trưng luôn quý vị nhá không một vết mọt mục nhá sáng trưng luôn sắt xì thì xanh lét luôn vuông đét luôn thưa quý vị đó rất là quý cho quý khách hàng luôn còn bây giờ xin phép quý vị là tôi sẽ đi vào cái nội thất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 cái mặt vô lăng của nó đây còn sần nguyên nhá không bị mòn mờ một chút nào kể cả cái cần số này cũng vậy các con số các rãnh số còn quá là rõ ràng luôn riêng về động cơ máy gầm chúng tôi cam kết với quý vị luôn hàng ghế thứ nhất đây đã được may màu kem rất là hợp với cái màu nội thất bên trong trần vẫn là trần nỉ nguyên bản nhá quý vị nhá trần vẫn là trần nỉ nguyên bản đây còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy, không bị sờn sù hay bị xuống màu đâu quý vị điều hòa là điều hòa ba vùng nhá được chia đến từng chỗ ngồi một luôn hàng ghế thứ hai đây cũng còn rất là đẹp luôn thưa quý vị đấy cái tắp bi cửa đây quý vị nhá đây nhựa của nó còn rất là sần luôn chưa bị mòn mờ một chút nào đây đấy các cái tay cửa đây chúng ta thấy không bị bạc màu sơn nhưng vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá cái phần nhựa phía dưới này đây quý vị đấy cũng còn sần nguyên và cực đẹp luôn thưa quý vị nhá đó trần của nó đây rất đẹp luôn thưa quý vị đó hàng ghế thứ nhất đây Keo chỉ đây quý vị, cam kết thì quý vị là không mất một phân keo sợi chỉ nào nhá Keo chỉ còn zin đét luôn, không mất một phân nào luôn đây các con ốc mà chưa một lần mở đâu Đây, kể cả phần phía dưới đây đây, chúng ta thấy chưa bị à, mọt hay là chưa bị nứt dập gì đâu quý vị nhá Keo chỉ vuông đét luôn Đây, cánh sau đây thưa quý vị, còn rất sáng luôn Đấy, các cái tay cửa này, chúng ta thấy không bị bạc màu, vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn Đây, keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị sáng trưng luôn quý vị nhá đây thì cả phần phía dưới này đây đấy chúng ta thấy đây sắt xì của nó đây còn xanh ghét, vuông ghét luôn quý vị nhá đấy hàng ghế thứ hai đây một chiếc xe cực kỳ là rộng rãi kể cả là với cái hàng ghế thứ ba này cũng quá là rộng luôn quý vị nhá đấy, da da màu kem vẫn là da dày da cao cấp của à, nhà sản xuất luôn đấy và bây giờ tiếp theo nữa là cái góc quay từ phía bên lái đây chúng ta thấy vô lăng của nó quá đẹp luôn Đấy, các cái khóe vô lăng chúng ta thấy vẫn là sơn zin của nhà sản xuất này đấy có những cái xe là là nó bạc hết rồi quý vị nhá nhưng chiếc xe này thì không cắt đi cửa đây đấy đây. cửa lái đây keo chỉ của cánh lái đây quý vị còn rất là tươi nhá tem của nhà sản xuất đây đấy kể cả phần phía dưới này đây quý vị đó rất là rõ ràng cho quý khách hàng luôn quý vị và các bạn nhanh tay chiếc máy để gọi điện cho tôi đây tắp đi cửa phía sau đây hiệu hiếc vẫn còn vàng ươm luôn rất là tươi luôn keo chỉ của cánh sau đây quý vị nó rất là đẹp luôn kể cả phần phía dưới đây đây rất là kỹ thật quý luôn từng chi tiết một được truyền tải đến cho quý vị Đấy, và chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị đó chính là chiếc xe Ford đây cánh sau đây quý vị Đấy, sáng trưng luôn nha quý vị nhá Đấy, Đấy. Quá đẹp luôn Đây, trần của nó đây Vẫn là trần nỉ Đây, hai bên sườn xe đây đấy nhựa nhé vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá đó keo chỉ của cái cốp sau đây quý vị đó đây kể cả phần phía dưới này đây cũng còn rất đẹp luôn quý vị nhá đó đó và quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý vị cái hình dáng bên ngoài cũng như là cái nội thất bên trong của chiếc xe Ford Everest này Đấy, và bây giờ xin phép quý vị là tôi sẽ đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ thưa quý vị Đấy, đi vào phần động cơ thì chúng ta mới thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào nhé quý vị nhá Đấy Đây Chúng ta thấy đẹp chưa Các cái phím, các cái núm quá đẹp luôn Nhựa tắp lô, tắp liếc, mặt vô lăng này Quá đẹp luôn Bây giờ tôi nổ máy Đấy, máy nổ như máy xăng luôn quý vị Cực êm luôn quý vị nhá Đồng hồ tua máy 8 đến 900 vòng trên một phút Một mức độ quá đạt chuẩn luôn Và không có một cái đồng hồ báo lỗi nào trên chiếc xe này luôn Mặt vô lăng này đây, tắp đi cửa lái này quý vị còn sáng còn đẹp cực kỳ luôn đấy rồi bây giờ tôi nổ máy đó Đây, máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn và cực sáng luôn quý vị nhá đó chúng ta thấy chưa máy đại chất cực quý vị máy cực ngon luôn không có dấu hiệu gì của sự rung giật luôn đấy và chúng ta thấy chưa các cái sơn dấu của nhà sản xuất đây vẫn còn zin nét luôn quý vị nhá đấy máy cực đẹp cực ngon luôn thưa quý vị đó máy dầu nhá đây không có một chút hơi thừa nào luôn thưa quý vị nhá đấy đây đây để tôi mở cho quý vị và các bạn xem luôn nha đây không có một không có đổ dầu và cũng không có một chút hơi thừa được đâu quý vị máy nổ cực ngon máy nổ rất là căng và ngon và điều đặc biệt nữa chiếc xe này đi rất là bốc luôn thưa quý vị nhá đấy quá đẹp luôn đây chúng ta thấy lỗ bấm này kinh tán này đấy keo chỉ của nó đây đấy, nhìn tét hết quý vị nhá đây keo chỉ của cái cabo phía trước đây nhìn hết kể cả là cái nỉ này còn rất đẹp luôn hai bên má đây quý vị đấy răng của nó đây quý vị lỗ đây tròn xe đây cái cái lỗ này cũng vậy tròn xe đây các lỗ này cũng vậy tròn xe đây hai bên má đây đấy máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn thưa quý vị đấy không có hơi thừa đổ dầu hay là máy rất là khô ráo không có một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 đưa ra quyết định mua xe của mình và gọi điện ngay cho tôi đấy thân vỏ căn đép luôn nước sơn còn rất là bóng luôn đấy kể cả là cái la răng rồi lốp rồi nội thất bên trong đó máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn đấy đây nội thất của nó đây quá đẹp luôn một chiếc xe máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu đấy các bị cửa của đây quý vị đấy keo chỉ đây không có bị nứt dập một tí nào luôn căng đét vỏ thế căng đét đây hàng ghế thứ hai đây rất đẹp luôn quý vị trần của nó là trần à, đây rất là trần nỉ mới cóng luôn quý vị nhá trần nỉ không bị sờn xù hay là bị súng màu đâu rất đẹp đó vẫn vàng ươm luôn Đấy. Đây. quá đẹp luôn thưa quý vị đây tắp đi cửa lái đây quý vị theo chỉ của nó đây đó đây tắp đi cửa, cửa sau đây rồi đây, rồi keo chỉ đây hàng ghế thứ hai đây thưa quý vị Đấy, rất đẹp thưa quý vị nhá đó và quý vị các bạn thân mến